Chào chị em phụ nữ nhá Chào bà con nhá Ô, Hôm nay thấy bé này đi làm này Qua không thấy Nay bao nhiêu tuổi rồi Hả Có chồng rồi á Ôi Bao nhiêu tuổi mà lấy chồng rồi 14 tuổi á Thật 14 tuổi không Nhưng mà sao 14 tuổi lấy chồng sớm vậy ta Hả Ôi 14 tuổi lấy chồng rồi Thế được cháu nào chưa? Dạ. Được cháu nào chưa? Chưa. Chưa à? à mới cưới à? Dạ, chưa. Ờ. Con gái hâm mông ở trên này thấy em thấy là lạ hôm qua không đi làm mình hỏi thử 14 tuổi mà đã lấy chồng với mọi người. Thế là trên này bà con mà không lấy chồng sớm thì người ta bảo ế à? Anh như nào? Hả? Phải không? Mông thì 18, 19 tuổi. À, thế là đang đi học là là bỏ lấy chồng thôi. cố gắng đi học xem học sau này tương lai mới ấy được chứ đây là cứ thích nhau là yêu nhau là lấy thôi à mới lấy được ờ, một năm này hay là lâu chưa ba tháng à? à mới lấy được ba tháng gì có hỏi chuyện này em tên gì hả cái gì à kên à, à. Ờ. kên họ gì đấy à không thích kên à 15 đến 14 tuổi lấy chồng nhà gần đây không? Mình ở Túc Đán À ở tận bên Túc Đán à? Ở ờ, con gái bên Túc Đán mọi người ạ Đán uh, bên đấy là mọi người cũng đợt trước mình cũng hay sang đấy làm bên đấy Con làm đi bà con làm đi nhá Mọi người chịu khó làm nhá Ê Của bạn Nga luôn Của bạn uh, tên là gì? Bạn con tên Nga là gì? Với... À con của bạn Nga này, Nga này. À Nga kia à? đây thì à, đây là thấy à, các cháu nhỏ học sinh ấy, đi học ấy thì rau dớn rừng rất là ngon thì là mình mua cho các cháu chỗ này là 10 nghìn thì à, mình mua là mình hỏi ở chỗ này 5 nghìn bán không các cháu bảo không bán cứ đòi 10 nghìn thế thì à, Giang cũng à, gửi cho à, cháu cháu Nga nhỉ à, theo đúng 10 nghìn đúng không à, vì hái cho cô giáo không thì à, <laughs> mình mua luôn thôi vì là mình muốn ủng hộ các cháu là có một chút kẹo bánh này là của hai hai con à đúng không đâu em em gái đâu à mà là đấy à ờ mười nghìn đúng không dạ. rồi đây chú gửi mười nghìn đúng rồi chú không nợ nhá không phải là chú không có hai nghìn hả bán có ok chưa có có có bán không mười nghìn bán chưa ờ à. Hi buổi sáng mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang của mình nhé à, Hôm nay thì Giang lại tiếp tục truyền tải tới à, mọi người cái con đường à, Thôn Nà Nội thuộc xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái Như video trước thì Giang đã chia sẻ mọi người là khoảng, khoảng một ngày rưỡi đây này Mình sẽ hoàn thành con đường rồi Thì hôm nay uh, Giang lại tiếp tục uh, cùng với bà con Mọi người tiếp tục làm à, Qua đây thì Giang cũng uh, thay mặt bà con tất cả mọi người xin à, cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước à, có dấu tên ở bên Na Uy à, nhóm thiện nguyện bản em à, em Trần Công Việt ở Nam Định và số tiền mà được chức dư làm con đường Giàng Pằng ấy thì mình cũng chuyển sang làm cái thôn này Thế bà con sáng nay bắt đầu làm mọi người đảo bên trên này Mít ngủ rất là ngon Chào à, bà con nhá, buổi sáng nhá Hôm nay à, làm à, sớm không? Mấy giờ làm? Vậy, à, làm sớm nhỉ? Làm sớm nhá, đừng xong nhanh Liệu hôm nay liệu có đi về đến đây không? Đổ đến đây không? Đây cả ngày thì xong ừ, Cả ngày nếu mà làm nhanh là đến đây đấy nhỉ? Chỗ cột điện đấy đấy Có một, một xe cát đổ đâu nhỉ? làm hết rồi à làm hết lúc sáng một xe rồi còn xe kia xe nó vừa lên đây là vừa đổ đây đúng không? Xe vừa lên à, làm xong rồi, còn xe này xem qua. À. Xe vừa lên đã làm xong rồi. Không đổ cái gì? hết một xe đấy. Dạ, dạ, dạ. Hết rồi đấy. À đây à? Có là cái xe tối hôm qua là bà con lúc sáng làm là còn hết rồi, còn là xe lúc sáng nó mới lên, lúc nãy vừa lên đây đúng không? Tí, chân này tí rồi. Ồ. Tỏ nó nhanh nhỉ? Thế là trưa nay là đồng hoàng là hết vật liệu luôn yeah. Dạ. Trưa nay là hết vật liệu vừa điện nó bảo là khả năng trưa phải trở lên luôn thôi Không có là như hôm qua lại lại lại hết vật liệu làm mất ừ. Con làm sớm quá trở được lên thì nó không ờ, tắc đường tắc đường mà nó làm thì không phải ra ừ. cái chỗ là nếu mà chưa chưa tối hết rồi Đúng thì vâng, hết rồi đấy. về nay em phải đi đường vòng mà không không không đi đường này được đó phải đi đường ờ, khe suối kia lên nhỉ Hôm nay là thứ hai nhà các cháu đi học ấy Đấy, Sát trường mầm non mà. Nay vẻ đông hơn hôm qua đấy nhỉ Mà nhanh hơn Vào trong kia xem mọi người làm Và con cứ đây làm nhá Vào trong này tí Đấy à, mình gọi điện cho xe rồi Nhưng mà cái con đường nhà nước nó đã đang làm ấy Đường trục chính mà lên lên xã này này nên là nó mắc cái con máy xúc đấy đang à, cào đất nên là xe lên rất là khó chào anh em nhá à đây bà con à, làm bên kia rồi kìa rất là nhanh sáng nay bà con làm sớm mà đêm ra là mình vào thì hơi muộn làm sớm rất là nhanh đấy, chị em đi sửa đường hết rồi mình ạ thì à, hôm nay là mình sẽ cố gắng là làm đến cái căn nhà này từ căn nhà này đến ờ, vị trí bà con đảo nó còn một chút nữa thôi nó quan trọng là phụ thuộc vật liệu mọi người ạ chào chị em phụ nữ nhá chào bà con nhá ô hôm nay thấy bé này đi làm này qua không thấy nay bao nhiêu tuổi rồi hả có chồng rồi á ôi bao nhiêu tuổi mới lấy chồng rồi 14 tuổi á à? thật 14 tuổi không nhưng mà sao 14 tuổi lấy chồng sớm vậy ta? Hả? 14 tuổi, 15 tuổi lấy chồng. Ôi, 14 tuổi lấy chồng rồi. Thế được cháu nào chưa? Dạ. Được cháu nào chưa? Chưa. Chưa à? à mới cưới à? Dạ. Chưa. À? Con gái hâm mông ở trên này thấy em thấy là lạ hôm qua không đi làm hỏi thử 14 tuổi mà đã lấy chồng với mọi người. Thế là trên này bà con mà không lấy chồng sớm thì người ta bảo ế à? Anh như nào? Dạ. Hả? Phải không? à, thế là đang đi học là, là bỏ lấy chồng thôi cố gắng đi học xem học sau này tương lai mới ấy được chứ thế là cứ thích nhau là yêu nhau là lấy thôi à mới lấy được ờ, một năm này hay là lâu chưa ba tháng à? à mới lấy được ba tháng gì có hỏi chuyện này em tên gì hả cái gì à kên à, à. Ờ. Ờ. kên họ gì đấy à không thích kên à mình năm em 14 tuổi đấy chồng nhà gần đây không mình ở túc đán à ở tận bên túc đán à ở ờ, con gái bên túc đán mọi người ạ đán uh, bên đấy là mọi người cũng đợt trước mình cũng hay sang đấy làm bên đấy mà làm đi bà con làm đi nhá mọi người chịu khó làm nhá mà cố gắng là phấn đấu này là đến đến đoạn này đi cái nhà này đi con xem nó nào mà hai cống nhỉ Ồ oh, cô bé Ken mà cô bé 14 tuổi đã lấy chồng rồi mọi người Nói là bà con ở trên này lấy chồng sớm lắm Mình rất tiếc là các em lấy chồng sớm thì sau này rất vất vả Con này có cống đúng không? Cái này phải... Đây anh định cho vào đây á? Hả? Cho vào cái này đi Đến đàn á? Ờ Đến đàn kia Ờ, có mỗi chỗ đấy chứ Ao này nữa Anh chặt đổ bộ không xế cỏ đây. Chỗ nào mình có rãnh nào mà thoát ra đây đâu nhỉ? Giờ... Đốt chỉ này nào. Rồi anh bảo định làm cái cống như nào nữa Mỗi chỗ bà con đang làm trên kia đấy chứ chỗ này nữa ao này nữa ừ, thẳng ống to này em làm cái ống to đú to vào đây ống nước to lắm không không không chịu được đâu phân lợn phân trâu bò đây không phải xả đây một mét nha xả lấy bỏ cái ống này ra rồi À, bỏ đợt trước là bà con ông từ lấp bóng này là từ lấp đất lên gì? Đây, bây giờ méo rồi anh thông không thông được nữa. Bây giờ anh để hẳn một mét ở đây xong rồi anh à. đào khoảng 80 phân sâu xuống là anh moi cái ống cứ vứt bỏ thay cái ống khác rồi à. xây một cái kề đá hai bên kề đá hai bên không đá anh lấy cái ván là bắt đầu đặt cái tấm lên nước tràn đi ở đây xuống mà tràn đấy anh chỉ bảo bà con đào thế lấy cái, cái kia làm tạm được đấy. anh điện cho thằng à, với nhà lúc nãy có bảo nó là chở sắt lên cho không 12 giờ chở thêm cho tôi hai cây sắt lên đấy thì uh, lấy cái đấy để, để cho vào cái cống kia tí nữa bà con làm lên đây là không kịp vâng. bây giờ ừ. cho ra xong người ta lấy cái ống người ta lại đúc theo cái ống biết rồi biết rồi Ống là ống dẫn. Anh cứ đào xuống uh, sâu khoảng 50 60 đi. Cho nó đến nước kia kia đi để nước nó chảy. Hơn một mét đấy chú ạ. Hả? Khô ao là luôn mà. Ừ, đào sâu đấy á? Ừ. Đào sâu rồi chỗ này hơi vớt đây, không đào kịp là tiền không nhanh là tí là không. Không, anh cứ để để hàm ô đây rồi, anh để cái kia rồi. Để hàn sau này mới làm á? Anh để xong rồi tập trung anh em mình cái này không nhờ đến bà con nữa mà chi bộ anh tự xử lý anh chỉ làm tấn đan anh để sẵn ở đây thôi chưa? Rồi rồi rồi ok nhá nhớ anh nhớ nhá ừ. cái này anh tự phát biểu tự nói em tưởng là không thì bảo bà con là đào là làm luôn tí đổ luôn còn nếu sau này anh muốn xử lý sau là tùy anh anh cứ để cách khoảng tầm uh, à, 1 mét đi cách đúng một mét mét nhá Đấy, để anh bảo chi bộ tự xử lý Ở hai cây thép này mua lên là anh tự đan tấm đổ bê tông là đặt vào còn đường là em đổ đến đây từ bên này em phải đổ sang bên này không thì anh này bảo bà con ấy luôn cho nó tiện thể chứ bây giờ anh này làm ra giếng nó trở phức tạp rồi à. điện cho ông chi bộ đó ông bảo chú để cho anh một mét đấy đúng một mét đấy anh khắc xử lý cho tập trung tất cả mấy đồng chí đảng viên tập trung đào cho cạn ao này <laughs> mấy đồng chí đảng viên nó tùy anh thôi còn cái chỗ nắp đấy anh ấy thì vì nếu anh anh nó em bảo là anh bảo anh tiến lái xe thì tí nó chở cái xe sau đi là lấy luôn hai cái thép lên cho em ấy ừ. Ờ, hôm nay bà con anh em mà cố gắng là làm đến căn nhà đấy nhỉ à. cố gắng làm căn nhà kia để mình làm một nửa buổi ngày mai nữa thôi là là khả năng xong vâng. vì trưa nay em cố gắng bảo này nó nó chạy xe lên để để chỗ cái lúc mà đường nó đang tắc ấy, buổi trưa thì xe nó nghỉ mà máy xúc nó nghỉ ấy mình tranh chủ lấy một chuyến lên nhưng mà buổi tối nó làm lên một chuyến nữa là, là hai chuyến xe nữa hai chuyến xe cát đi ừ. có nghĩa là cứ bà con cứ làm hết làm hết đi đường hay là anh ạ cái này cho cái gì đây Cho chuối vào xong đổ bê tông lên chốc mấy hôm khô mình đúc cục chuối ra thì nó lại có lỗ cho thông nước rồi lỗ mà nó gấy bè bê tông nên không có sắt thép anh bé bé thế này không sợ đâu nhưng mà đi thì đẹp <laughs> chỗ này nó có nước chảy không ở à, đây à? à không nên phải cho tấm đan không phải cái sắt vào đấy chào chị em phụ nữ nhá Đấy là sáng nay bắt đầu đổ được hơn đấy rồi nhiều từ kia ra rồi đấy hai mấy mét rồi đấy ừ. Ờ, chúng ta có một số gì đó mùa nào chả hôm nay có vẻ đông nhỉ chị em phụ nữ hôm nay vẻ đông nhỉ hôm qua một tí anh ạ ờ đông hơn hôm qua thật đấy. Ờ, nhanh đấy ở đây cố gắng ờ, phấn đấu ờ, làm đến cái nhà kia không qua cái đến chỗ cái ao ấy nhỉ quan trọng là cái vật liệu này vật liệu đủ không cái xe nó vừa lên mà đảo một tí sắp hết bốt rồi sáng nay mà con còn xuống cho cái mương mương nhà nước phía bên này là cái mương mọi người nhé mương ngày trước là nhà nước làm để cho bà con dẫn vào ruộng Đấy, những cái đoạn ngày hôm qua thì uh, bà con uh, đổ sáng nay bà con bắt đầu đổ từ đây Đấy, những cái vị trí uh, ấy này là mình phải làm cái rắn nở bà con nhớ cứ tầm uh, hơn 10 mét là phải phải cho một cái rắn nở nhá thì nhớ đấy đừng đừng quên xong là nó khô là mình rút đi thôi cho nó có cái khe hở ấy ồ mình rút ờ, mình vào đây xem ồ qua là chó chạy đêm đấy khô cứng ngay à chỗ này hôm qua bà con quên rút rồi rút rồi, rồi cái gỗ này phải ấy ấy của bạn nga luôn của bạn uh, tên là gì bạn con tên là gì à con của bạn nga này con à nga kia à đây à, thì uh, bây giờ thấy à, các cháu nhỏ học sinh ấy, đi học ấy những rau dớn rừng rất là ngon thì là mình mua cho các cháu chỗ này là 10 nghìn thì mình mua là mình hỏi chỗ này 5 nghìn bán không các cháu bảo không bán cứ đòi 10 nghìn Thế thì à, Giang cũng à, gửi cho à, cháu cháu Nga nhỉ Theo đúng mình nhìn đúng không Vì hái cho cô giáo không thì mình, <laughs> mình mua luôn thôi Bởi vì là mình muốn ủng hộ các cháu là có một chút kẹo bánh này Là của hai hai con à Đúng không Đó, em em gái đâu ai mà đây đấy à Ồ, Ồ mình nhìn đúng không dạ. Rồi đây chú gửi mình nhìn Đúng rồi dạ, dạ, Chú không nợ nhá ừ. Không phải là chú không có hai nghìn hả bán có ok chưa có có có dạ. bán không mình dạ, nghìn bán chưa ờ ờ cái ván thông lợp ở trên này bà con có ai con nhiều không nhỉ cái này, lợp mái nhà này này, ờ. cái này hết rồi hết rồi có nhà có ít rồi ừ. à đây à Đấy hết à tưởng một con à, có mà bán này thì em bán hộ cho bà con người ta người ta muốn mua ấy sáng này đổ không được à, ba mươi mét à. Tháng 13 ngày. ngày. Ô, cháu nhỏ này mà các cô cho cháu đi làm này rồi thì cháu nó ốm ra thì làm nào? Nó còn nhỏ mà. Vì cao nó đi nó không có ốm đau đâu Ô, có uh, ờ, mi tu hay mi xay? Miến xay. Mi tu, mi tu à? Con trai à? Không phải là ấy à? Thua cho nó nhưng mà nắng quá để cháu vào cũng được để cho cho mẹ bế cháu vào nhà ngồi nghỉ được Trời cháu nó nóng này nó ốm là làm nào mới xin được một tháng ba ngày không nhỉ đưa đi làm tại để mọi người đã đổ gần đến à, vị trí ao đầu tiên này mọi người nhé rất là nhanh luôn Đấy, buổi sáng buổi trưa nhanh đấy bà con làm nhanh đấy ra đây rồi đổ ra đây rồi tí này quạt ao này à, một bát măng ớt rồi một bát rau bí rồi một bát bí luộc đi <laughs> ngon lắm mọi người ơi đây măng ớt đây này bí đỏ đây rau đây ớt đây và chiều nay thì à, bà con lại tiếp tục làm nhé mọi người nhé Sau khi mà nghỉ trưa, ăn cơm trưa xong ấy Bà con làm rất là sớm luôn Nên là cố gắng hôm nay là mình sẽ cố gắng là làm đến có thể là Cái buổi chiều nay mà nhanh ấy Bà con làm muộn Thì sẽ đến cái vị trí mà cái cái à, Cái cái, à, cái cống kìa mọi người kìa Cái ao ấy Thì mình sẽ làm đến đấy nếu mà buổi chiều làm nhanh Thì chắc phải mất một nửa buổi nữa nổ buổi thì mình sẽ nối từ đây đến đến cái trường học này mọi người nhé sau đó thì một ngày thì mình sẽ à, bảo bà con là một ngày đi lấp đường thôi là là hoàn thiện một con đường còn vấn đề hai cái cống ở trong kia ấy thì à, giang sẽ đợi khoảng hai ba ngày nữa thì à, con đường nó khô ấy thì là anh dương tú phong bên nhóm thương nhân bản em sẽ chở cái cống vào làm sau mọi người nhé thì mình sẽ cập nhật sau cho mọi người biết cái mà đoạn đầu tiên mình làm có cái rãnh nước ấy thế để văn ờ, thông báo mọi người để mình hiểu như vậy thì mình sẽ cố gắng làm nào nhanh nhất cho bà con có con đường đi lại và mình cũng phải phụ thuộc vật liệu rất là nhiều ấy sáng nay vào vật liệu hầu như là mắc cái con đường mà lúc mà giang lên đấy cũng phải đợi một tiếng mới vào được xong vào đoạn này lại bắt đầu lại mắc mình không thể vào vật liệu được phải dựng xe khi bà con làm rất là nhanh hôm qua mình về làm hết vật liệu luôn là không có sáng nay bà con làm sớm thì mình cho một xe lên trước nó khỏi lên trước Đây thì à, vào trong này thì Ồ, con không à, đi học à? Hả? Có đi học không? Đi học chưa? Đi học rồi. À đi học rồi à? Ờ, cố gắng học ngoan nhá. Hôm nữa trung thu bác mua kẹo vào cho. Cháu đi học. Đây, mình sẽ cố gắng đổ đến đây mọi người này. Đó. là buổi chiều. như ờ, lúc đầu mà Giang nói rồi chỗ này là một mét này mình sẽ để lại nhé sau này mình sẽ ờ, làm cái uh, tấm phên bê tông ấy thì chỗ này là cái ao của bên bên chi bộ của xã là muốn để nó tắt cái đường dưới này này mọi người này tắt đường này đó thì là đúng là Giang định làm luôn mình sắt là có rồi mình mua hết rồi mình sẽ làm một cái chỗ này à, hai miếng bê tông này Đấy, trên như ao kia là 20 mét tông mình mua sắt đầy đủ rồi thì là bên à, chi bộ sẽ làm sau thì à, bà con sẽ đổ đến đây sau đó dừng lại thế là mình sẽ đổ từ đây sang bên đó Đấy, để chỗ này sau này à, một hai ngày nữa thì bên chi bộ sẽ làm tại vì cái ao là ao của bên chi bộ đó. À, trồng ở nhà đi gì? à, trong một nhà đi lo gì hôm à, đi học học uh, thằng tinh đảng à Hả? Trời đang học lớp 9 À đang học lớp 9 Trường trường kênh đang nay đi học lớp 9 Có nghĩa là lấy vợ vẫn đi học oh, Thế là vợ là nghỉ Nhưng mà vẫn đang đi học à? Ừ. Thế là cố gắng học lên 12 Sau này học bằng đại học nhưng mà đang hỏng đi lấy vợ hay thế là bỏ bê đấy nếu mà có con rồi nữa là chồng cái đi học rất vất vả chứ phụ nữ kéo cái khôn vào nói chuyện với bà con không tính cán bộ thì mua máy tay nước về ờ, cho bà con cán bộ đấy em phải cán bộ đấy em em là người dân thôi <laughs> em không phải cán bộ anh <laughs> cứ bảo em cán bộ ai cũng bảo em cán bộ chết thật rồi bảo con không hiểu từ cán bộ là người làm nhà nước là cán bộ em là người dân như mọi người thôi mà Ai à Có vẻ là trời ờ, Không biết là Có mưa hay không mà Ui dồi Sớm chớp vào mầm căng nhỉ thời tiết này không biết là có ủng hộ không mọi người ạ chiều về đến mưa không biết là mưa ở huyện văn chấn như nào bên này à, cơn đằng đông vừa trông vừa chạy cơn đằng nam vừa làm vừa chơi hy vọng là cơn đằng nam mà nghe chừng là sấm này nhiều người để tính mưa là nếu mà làm hay là hỏng hết đây à, mọi người nhé cái chỗ mà bà con làm à, cái chỗ mà rắn nở ấy sau khi mình rút cây này xong rồi mình sẽ cho cát vào đây lấp vào đây đó là nó đi bằng không phải là sóc trước nha mọi người nhé mình cứ để cát khô này mình đi thôi xe máy thoải mái lắm sau này nó sẽ nén nén không ấy nó thành như ấy luôn bê tông mà Đấy, cứ cách uh, à, 10 mét thì mình cho một cái rắn nở cho là mình cho cát khô vào đấy luôn lấp luôn biết là chiều nay có mưa không nhỉ bà con nhỉ thành lo lo vừa brum phát xong rất cầm mình anh em không mừng nó mưa nắng để ra hết à, rồi. không mưa thì mình cũng không ngại mưa để nó hỏng đường thôi nó lỗ chỗ mong mưa mưa để ra hết cái đoạn Nên này dạ, mong đó. mong hy vọng là hy vọng là 3 giờ tối nay mưa cũng được ok đi lấy về đi Thế đến nãy à, Giang nói vào cơn đường Nam mà làm mà chơi cơn đường Đông mà trông vừa chạy chuyển sang cơn đường Đông rồi mọi người ở đây. Phía Đông là mặt trời mọc này. Đây này, phía Tây mặt trời lặn này. Ở à, đây. Đúng rồi phía Đông đang bắt đầu hạt mưa nhỏ rơi này. Đó đó đó đó. Nhưng mà mưa nhỏ thì mình làm được, chứ mưa to mình không làm được. Mình phòng trước thôi. Bảo bà con lấy cái ni lông đoạn nào mình làm được là mình lấp luôn nếu mưa to thì cho mọi người nghỉ luôn mọi người nhé là không làm đâu sẽ hỏng đường một tí ờ, vật liệu ấy được rồi phải để ý phải để ý thôi thế là bảo chiều nay mình làm bên kia mà bắt đầu hạt mưa nó rơi mọi người này đấy Kiên ơi Kiên Anh ghi tên em vào đấy rồi nhá à, Kiên Túc Đán Đến làm đường sau này bà con tự ghi tên mình vào con đường đấy nhá à, Mình à, giàng áp tủa này cái gì đó ờ, hay Là lầu thị mơ cái gì đấy Ủa, mưa to mọi <laughs> người Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, mưa to thật rồi ừ. Chết tôi rồi Từ từ cứ đổ hết chỗ này đã Ở trên kia có bạt không nhở Bật che lại cái vứa khô ấy Chứ chưa biết cái chủ thua mình thấy đâu, biết rồi Mắt bị sưng rồi Nhỏ mắt chưa? Thuốc nhỏ mắt chưa? Có nhỏ rồi đúng không? Thấy sưng luôn đỏ hết đi Thôi mang rau về cho mẹ đi Con mang rau về cho mẹ đi nhá Mang về nấu cơm là chăn gà, chăn lợn, chăn vịt này Quét nhà cho bố mẹ này Mưa mưa mưa mưa vào đây chú mưa một chút đấy Mưa to quá mọi người Ôi dồi Ôi dồi này Mưa to đây các con vào đây đi Mưa to rồi Hỏng rồi hỏng rồi Hỏng hết xi rồi Mưa to quá Mưa to quá Ôi vào đây vào đây, vào đây. Tí chú không về được rồi Ôi mưa to quá May quá mọi người, lúc nãy bà con đang chạy mưa phải mang cả ni lông che đậy thì hiện tại đã tạnh rồi thì bà con lại tiếp tục làm đó mọi người nhé Hiện tại thì cũng à, gần 4 à, giờ kém 5 phút rồi mọi người Thì mình cũng cho bà con khi nó mà mưa ấy, thì mình cũng dặn bà con nên mưa to mình cũng nghỉ Còn mà mưa dâm dâm bà con cứ làm thì vì là ngày mai ấy, thì Giang muốn là ngày mai là buổi sáng nữa thì bà con sẽ làm xong Và sẽ dành một buổi để đi lấp đường nữa thôi Còn hai cái cống thì Giang cũng chia sẻ mọi người rồi Đó với lại chỗ ao thì Giang cũng chia sẻ rồi nhé Tất cả vật liệu là mình cũng đã gửi tiền hết rồi ấy Mà thiếu là ngày mai mà thiếu thì Giang sẽ thôi Mai thiếu thì xe hình như không lên được người ạ Lúc nãy là Giang có điện là do ngày mai là đi kiêm covid nữa cơ Thế khi là mình phải tính đó Vấn đề chỗ này nó không đủ ấy chiều nay là bà con làm này thì không ờ, biết là đến đâu rồi mình xuống đây xem tính toán xi si này cắt sỏi cho nó hợp lý nhất thì uh, ờ, giang về là cũng phải là đi uh, chăn lợn chăn gà này nấu cơm cho bố mẹ này đi rất là nhiều việc mình cũng phải ở mãi bà con đến tối được thì bà con cũng mời lại ăn cơm người này mời ăn cơm người kia gọi ăn cơm ấy thì giang về cũng phải là mình à, làm công việc của mình để đăng tải những clip chia sẻ mọi người để mọi người được xem ấy à, đến đây rồi ồ đến đây rồi ô đến đây rồi đến đây rồi may quá đến đây rồi ok rồi ok rồi đây là quá nhanh rồi mình ấy nhá Đấy, đổ đến đây rồi nhưng mà lúc chiều mà đang tính là, là mình sẽ đến căn nhà này thôi thì là còn một chút nữa đến rồi nên là mình sẽ về tính uh, cắt sỏi vật liệu để xem còn thiếu bao nhiêu để làm cho bà con ấy luôn chỗ trường mầm non ấy. thiếu như nào chú ơi Ê, chú ơi Ê, chú ơi anh, anh ở đây ờ, bà con mọi người làm nhá em phải về đây em có việc bà con cứ làm nhá nếu mà thôi thôi không dám nói phép bà con đâu <laughs> không mình ờ, không thời gian để mà chém gió bà con thì bà con ờ, rất là giỏi trong này làm gì à thôi bà con ờ, cố gắng đồng viên nhau làm nhá không tay không làm đâu à đây à làm bà, bà con còn làm thì em phải về em có việc ấy gia đình việc gia đình bà con làm thì mới cảm thấy là mình mệt thì mình nghỉ nhá chiều mai mai là em thấy em sẽ tính mình sẽ tính nhưng mà tính làm đến đây là em biết rồi là hết bao nhiêu và thiếu bao nhiêu em biết rồi Đấy việc của em thôi, nó phải lo đâu Thì Giang chia sẻ là xe như là không ấy được mai tiêm Covid nên ra Rất là khó à, Trong thời gian tới nữa trên ờ, thôn Đồng Bằng phải làm con đường Thôi cố gắng ờ, động viên bà con nha anh chú nhá Em phải về đây Vâng ở đây tối vâng. đi ngắm đi ngắm tôi lắm ai già có cô bé ngồi kia rồi rồi xinh gái đấy học lớp mấy rồi đấy chị bé ấy cuột nó nắn thế chứ với chồng à Ồ tiếc quá nhỉ. Một người cứ nhớ là làm ra 10 mét thì làm rắn khách đúng không? 10 mét mình làm giãn cách. chưa hồ sơ nhưng mà có được thế Chắc là video ngày nay thì à, Giang cũng à, xin phép được khép lại đây thôi nếu mà à, mọi người thấy video của Giang hay ý nghĩa thì cho Giang một cái à, like và cái chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp những bà con những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao Tây Bắc này này và mong rằng các à, nhà hảo tâm mọi người mà xem được video này hãy chia sẻ lan tỏa sự yêu thương tới các nhà hảo tâm mong muốn giúp cho bà con thôn Hà Nội cũng như là các thôn khác trên quê hương mình ấy thì liên lạc qua Giang số điện thoại là 0969 nhé và số tài khoản Agribank để hỗ trợ bà con của Giang là 87102050 084 và 052 và Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo